Thì um, đó là cái trận của thằng uh, Đức và thằng Bỉ sẽ diễn ra vào lúc 1 à, giờ 45 ngày 29 tháng 3 thì hai này sẽ giao hữu gặp nhau trên sân nhà của thằng Đức nha anh em. Thì uh, hiện tại vị trí xếp trên bảng xếp hạng là hiện tại là bảng xếp hạng FIFA nha nè là thằng Bỉ đang đứng với thứ tư trên bảng xếp hạng FIFA gồm có cái đội hình trẻ là đang ờ, hầu như muốn mạnh nhất thế giới rồi nè còn trong khi đó thằng Đức đang đứng ở vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng FIFA thì anh em cũng thấy rồi trận ngày gặp trên sân nhà của thằng Đức thì um, năm sau năm sau là Euro là thằng Đức là đội chủ nhà nha anh em đội chủ nhà của Euro 2024 thì um, mình sẽ tiến vào cái phần thành tích gần nhất của hai đội nha anh em thì anh em thấy cái thành tích gần nhất của thằng Đức ở trên mà cái đấu trường à, giao hữu này thì thằng Đức mới vừa thắng Peru với cái tỷ số là 2-0 trước đó nữa tha, trên đấu trường World Cup á, thì Đức có thắng à, Costa Rica với cái tỷ số là 4-2 trước đó nữa Đức hòa với Tây Ban Nha luôn nha anh em Đức chỉ để thua Nhật Bản thì anh em thấy cái phong độ của thằng Đức trong chuỗi trận gần đây cũng rất là tốt nha anh em tốt còn bên phía Bỉ thì anh em thấy thằng Bỉ á, nếu mà tính về cái trận trên cái dòng loại Euro gần nhất á, thì thằng Bỉ thắng được thằng Thụy Điển với cái tỷ số là 3-0. Nhưng mà trước đó cái vòng loại World Cup thì Bỉ mới vừa hết vòng loại là Bỉ đã bị loại rồi nè, bị loại trong khi vòng loại luôn nha. Chỉ thắng được đúng thằng Canada với cái tỷ số là 1-0. Trước đó nữa thì Bỉ có cái phong độ để thua tới Ai Cập luôn nè anh em, để thua tới cái Ai Cập tỷ số là 2-1 thì anh em thấy nếu mà tính về cái thành tích á, thì thằng Đức có cái thành tích tốt hơn thằng Bỉ trong thời buổi hiện tại luôn nha anh em nhưng mà cái trận này là cái trận giao hữu thì thằng Đức á, nó được đội chủ nhà thì nó được đặt cách ờ, trực tiếp được ờ, vào đá Euro luôn không cần phải đi đấu vòng bảng nữa nha anh em còn cái thằng Bỉ á, giờ bắt đầu nó phải cài từ vòng bảng nó cài từ vòng bảng đổ đi nha anh em thì nó cài từ cái vòng loại ờ, Euro thì bởi vậy trận này Bỉ gặp thằng à, Đức chỉ có mang cái tính chất là giao hữu ờ, giao hữu aero thôi anh em thì chỉ mang là cái tính chất giao hữu bởi vì thằng bỉ nó cũng không cần phải tung cái đội hình mạnh mẽ lắm để gặp thằng đức đâu anh em Vậy là anh em cũng biết rồi thì nó, nó còn dưỡng sức đặng nó đá cái giải ngày 18 nó còn gặp thằng à, áo nữa anh em thì thằng áo đang trên bảng xếp hạng đang đứng vị trí đầu bảng rồi thằng bảy nó cũng phải dưỡng sức đặng nó gặp thằng áo để nó đấu nữa anh em thì đó anh em thấy uh, thành tích mà trên sân chơi trên sân nhà của thằng Đức nha thì mình sẽ cho anh em thành tích chơi trên sân nhà của thằng Đức thì trong uh, cái trận gần nhất á, giao hữu á, thằng Đức chơi trên sân nhà thắng thằng Peru với tỷ số là hai không trước đó chơi trên sân nhà thì để thua thằng Nhật Bản với tỷ số là hai một trước đó nữa thì thắng thằng Italy với tỷ số là 5-2 nói chung á thằng Đức á tuy nó mạnh thiệt anh em nhưng mà nhiều khi nó lại để thua những ông nhỏ nhưng mà nó phái thắng những thằng lớn với cái tỷ số là cách biệt rất là nhiều bàn còn trong cái lịch sử đối đầu thì anh em thấy trong cái lịch sử đối đầu trong ba bốn lần đối đầu gần nhất á thì à, không có trận nào mà thằng Bỉ ăn được thằng Đức hết anh em thấy trong bốn lần đối đầu gần nhất thằng Đức toàn thắng với cái tỷ số cách biệt từ một bàn đến hai bàn không đây trong cái lịch sử đối đầu bốn trận gần nhất luôn thì anh em thấy chưa thằng Bỉ chưa thắng được thằng Đức trận nào luôn nha anh em đúng rồi những cỗ máy xe tăng rất là khó chịu trong những khi gặp ông lớn nha thì mình sẽ vào cái đội hình mà cái năm đó cho tất cả anh em xem thì cái đội hình mà cái trận giao hữu lúc đó cho tất cả anh em xem luôn nha thì đây cái đội hình bên phía Đức á, anh em thấy chung ra với cái đội hình Thomas Muller nè Karoc nè og nè anh em thì trong khi đó bên phía Bỉ thì tung ra Ojimi Alan Hazan và Dembele thì anh em thấy thằng bên phía thằng Bỉ cũng tung cái đội hình không kém cạnh gì nhưng mà thiếu sự góp mặt của Lukaku luôn các kiểu nha anh em thì um, lúc đó là cái dòng loại dòng loại uh, World Cup nha anh em thì gồm bảng đấu gồm có Đức nè Bỉ nè Áo là vẫn Áo vẫn có Áo nha anh em cái tăng nữa thì à, năm đó thằng Bỉ đang đứng vị trí thứ ba và Đức đứng vị trí đầu tiên. Thì anh em thấy trong cái lịch sử đối đầu của thằng Bỉ với thằng Đức này giống như thằng Bỉ nó bị kỳ mà thằng Đức trong ba trận gần nhất thì thằng Bỉ chưa thắng được thằng Đức trận nào nha anh em.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 Thì hai này trong cái lịch sử đối đầu ít nhất cũng ba bàn thắng đô ly. Thì anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo đội chủ nhà và mã kèo tài thì tại sao mình khuyên anh em nằm đội chủ, chủ nhà thì anh em thấy trong cái này là cái trận giao hữu chỉ mang tính chất giao hữu ờ, của Aero thôi thì thằng Bỉ nó cũng dẫn sự thủ dò anh em thủ dò để nó còn đá dòng loại Aero nữa anh em dòng loại nó còn phải thi đấu còn thằng Đức đó, là nó không có thi đấu dòng loại bởi vì thằng Đức nó sẽ quyết tâm nó đá để nó thắng trong cái trận giao hữu này thằng Bỉ thì chả cần phải thắng thằng Bỉ nó chỉ mang tính chất giao hữu nó cũng chắc không cần phải thắng đâu nha anh em bởi vậy cái trận này mình cho tất cả anh em nằm đội chủ nhà là thằng Đức chấp với mã kèo là không 0,75 thì anh em cứ đầu tư mạnh tay vào thằng Đức chấp không 0,75 và cái mã tài xỉu 2.5 thì anh em cứ đầu tư vào cái mã tài 2.5 mạnh tay cho mình thì mình sẽ tiến qua cái phần chốt kèo cho tất cả anh em rõ hơn thì đây là anh em cứ nằm Đức đội chủ nhà chấp 0,75 anh em chọn thêm một cái mã tài 2.5 cho mình thì anh em cứ đầu tư hai cái mã này mạnh tay cho mình còn góc á, hai thằng mà đối đầu ngang tài ngang sức với nhau thì anh em cứ nằm cái mã tài góc cho mình nằm cái mã tài góc đi anh em nằm cái mã tài góc hiệp một tài góc full trận thì tài góc nó sẽ chín trái rưỡi hiệp một nó sẽ bốn trái rưỡi thì anh em cứ vào hai cái mã tài góc mạnh tay cho mình nữa là cái cái trận đấu là anh em húp full thì giống như anh em á, nhiều khi anh em chơi những cái kèo chính vậy nè rất khó ăn nhưng mà anh em chơi những cái kèo phụ nhiều khi nó lại dễ ăn hơn giống như kèo gốc kèo thẻ anh em chơi lại dễ ăn hơn giống như cái trận đức chí bỉ này anh em cứ đầu tư vào cái mã cho mình tài thẻ tài thẻ full trận tầm 4 thẻ thì anh em cứ đầu tư vào cái mã tài thẻ cho mình lúc nào hai này gặp nhau cũng rất là nhiều thẻ thì anh em có thể đầu tư vào cái mã tài thẻ được nha thì đó là cái phần nhận định của mình về cái